trên con đường dài tôi bước tôi sẽ gặp những khó khăn có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu dù biết sẽ có đơn đau và mất đi hy vọng tôi vẫn vững bước tiến về phía trước vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đông đầy một khát khao đang rực cháy sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi ngày tháng cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ tôi vẫn vững bước tiến về phía trước trong tim trái luôn đông đầy một khát khao đang rực cháy just